đấu lại ngay rồi đâu bây giờ này xong nhá xong kinh khủng khiếp luôn mẹ đang đấu mấy con gì nó tạt qua phát